chứa các tiếng động lớn và tiếng la thất thanh bị nghi là của ông trước khi mất tích ở Thái Lan. Hình ảnh bài trên AFA. AFA dẫn lời ông Đoàn Huy Chương, một cựu tù nhân lương tâm hiện đang sống tị nạn tại Thái Lan, là thành viên trong nhóm điều tra, đã đến nơi ông Thái ở trọ. Các đoạn đường ông Thái đã đi qua và nơi có thể đã diễn ra vụ bắt cóc vào chiều tối hôm 13 tháng 4. Ông Trương nói, điều tra những cái camera lần cuối cùng cho thấy anh Thái bị mất tích là vào giữa khoảng thời gian từ 6 giờ 3 phút đến 6 giờ 7 phút trên một đoạn đường Lam Phu của tỉnh Bathum Thani, giáp với Bangkok. Ông Trương cung cấp cho AFA một đoạn video dài khoảng 5 phút từ camera an ninh của nhà dân, quay hướng ra đường, bắt đầu từ 18 giờ 6 phút cho thấy nhiều tiếng động lớn cùng một tiếng hét thất thanh ngắt quãng trong khoảng 30 giây đến 1 phút, nhưng không ghi lại được hình ảnh bắt cóc. Đoạn đường này rất ít xe cộ và người qua lại. Ông Trương và nhóm bạn khẳng định tiếng la đó là của Đường Văn Thái. Ông nói, nghe được tiếng la của anh Thái và chúng tôi có hỏi thăm người dân thì họ nói chiều hôm đó có hai chiếc xe hiệu Mitsubishi chặn hai đầu và bắt một người đưa lên xe. Người ta la hét rất lớn nhưng không có ai đến giúp đỡ. Hôm đó là ngày đầu tiên của Tết Thái 13 tháng 4. AFA cũng dẫn lời ông Phil Robinson, Phó Giám đốc phân ban châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền HRW, đến tận nơi được cho là vị trí ông Đường Văn Thái bị đặc vụ của chính phủ Việt Nam bắt cóc, cũng xác nhận vụ việc như nhóm bạn của ông Thái, hình ảnh blogger youtuber Đường Văn Thái. Trong khi đó, AFA cho biết hai đoạn video từ camera an ninh khác ở gần Đại học Công nghệ Rajamangala Thanyaburi quay lại cảnh khi ông Thái từ chỗ livestream ra về, dường như có hai xe máy với bốn người lạ mặt bám sát theo ông. Ông Phil Robertson cho AFA biết thêm đơn khiếu nại về người mất tích đã được gửi đến đồn cảnh sát Thayaburi, nơi xảy ra vụ việc bắt cóc. Tuy nhiên, cho đến nay, cảnh sát Thayanaburi dường như chưa làm được gì nhiều để theo dõi khiếu nại. Đồng thời, ông Phil Robertson cũng cho rằng việc một người bị bắt cóc trong một cộng đồng dân cư chỉ có thể được gọi là một hành động ngược đãi nhân quyền trắng trợn. Ông cũng cho rằng có khả năng đoạn phim mà camera an ninh có thể thu được về vụ bắt cóc. Việc này đòi hỏi cảnh sát đến gặp các chủ cửa hàng tư nhân để yêu cầu sự hợp tác, đồng thời có những nhân chứng của vụ bắt cóc nên được phỏng vấn sớm nhất. AFA dẫn The Bangkok Post cho biết cảnh sát hoàng gia Thái Lan đã liên lạc với nhà chức trách Việt Nam để hỏi về đường Văn Thái nhưng không nhận được phản hồi. Báo này cũng gọi điện cho Bộ Ngoại giao Việt Nam nhưng cũng chỉ nhận được sự im lặng. Trong khi đó, Văn phòng cao ủy về người tị nạn của Liên Hiệp Quốc UNHCR ở Bangkok hôm 24 tháng 4 gửi email phản hồi với AFA về vụ việc bị nghi bắt cóc của ông Đường Văn Thái, nói rằng họ không thể bình luận về các chi tiết hoặc thậm chí xác nhận sự tồn tại của các trường hợp riêng vì lý do bảo mật. Hình ảnh báo Bình Phước chỉ trích báo chí nước ngoài khóc thuê cho Đường Văn Thái. Ba ngày sau khi ông mất tích ở Bangkok, nhiều tờ báo được kiểm soát bởi ban tuyên giáo đồng loạt đưa tin ông Thái bị bắt khi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam ngày 14 tháng 4. Theo AFA, Việc đưa tin đồng loạt này rất bất thường vì việc nhập cảnh bất hợp pháp của công dân Việt Nam thì chỉ vi phạm hành chính. Trong vài ngày gần đây, một số báo tiếp tục đưa tin Đường Văn Thái với nội dung bôi nhọ nhà báo tự do này, nói rằng ông chuyên đưa những tin không đúng sự thật và có mục đích nói xấu lãnh đạo đảng và nhà nước. Báo Bình Phước Online ngày 21 tháng 4, ngoài việc nói báo chí nước ngoài và báo chí độc lập khóc thuê cho Đường Văn Thái,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 Ngày 22 tháng 4, AFA có bài bình luận Cơ hội không được bỏ lỡ của tác giả Hoàng Việt. Theo đó, chuyến thăm Việt Nam vừa qua của Ngoại trưởng Mỹ Blinken thể hiện quan hệ Mỹ-Việt đang có những bước chuyển mình đáng ngạc nhiên. Không chỉ ông Blinken mà hàng loạt các quan chức cao cấp của Mỹ cũng nối tiếp nhau sang thăm Việt Nam, như bà đại diện thương mại Mỹ Catherine Tai, thượng nghị sĩ Jeff Merkley, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Mỹ Ngoài ra, cách đây không lâu, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Biden cũng có cuộc điện đàm, hình ảnh bài bình luận trên AFA. Theo AFA, các chuyến thăm của phái đoàn Mỹ đến Việt Nam liên tiếp cho thấy Thứ nhất là vị thế quan trọng của Việt Nam trong chính sách đối ngoại của Mỹ và thứ hai là Mỹ rất quan tâm và mong muốn thúc đẩy quan hệ mọi mặt đối với Việt Nam. AFA cho biết Việt Nam có vai trò quan trọng ở Đông Nam Á và Mỹ muốn tranh thủ trong cuộc cạnh tranh quyết liệt Mỹ-Trung. Thứ nhất, Việt Nam là bên tham gia trực tiếp trong tranh chấp Biển Đông, nơi đang là đấu trường để Mỹ thể hiện sức mạnh trước sự lôi kéo các nước ASEAN của Trung Quốc. Thứ hai, Việt Nam cũng có vai trò mong muốn ổn định khu vực Mekong, mà Trung Quốc cũng đang bành trướng ảnh hưởng ở đây. Thứ ba, với vị thế chính trị ngày càng cao, cùng với sự ổn định nhất quán về chính sách đối ngoại, vai trò của Việt Nam trong khối ASEAN là rất quan trọng. Trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Mỹ coi ASEAN là vị trí trung tâm của chiến lược này. Chính vì vậy, Mỹ tập trung vào Hà Nội cho thấy Mỹ coi trọng vai trò và vị trí của Việt Nam ra sao. Đồng thời, Mỹ cũng muốn thể hiện cho Trung Quốc thấy mục tiêu và cam kết của Mỹ đối với khu vực Đông Nam Á và rộng hơn là với các đồng minh và đối tác của Mỹ tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Cũng theo AFA, đã từ lâu Mỹ luôn có ý định nâng cấp quan hệ với Việt Nam lên một mức độ cao hơn. Trong suốt những năm vừa qua, Mỹ luôn đề cập chuyện nâng cấp quan hệ. Tuy nhiên, tín hiệu từ phía Việt Nam cho thấy Việt Nam vẫn đang ngập ngừng trước việc nâng cấp quan hệ này. Hình ảnh Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính Việc nâng cấp quan hệ giữa hai bên đã được nhắc tới từ lâu nhưng vẫn chưa thực hiện được vì các nguyên nhân sau. Thứ nhất, Việt Nam vẫn lo ngại Mỹ đứng đằng sau các tổ chức phản động bên ngoài hoạt động nhằm chống phá nhà nước Việt Nam, trong đó gọi là cách mạng màu. Thứ hai, nhiều cựu binh và người dân bị mất mát, đau thương nhiều trong chiến tranh Việt Nam nên vẫn có thái độ ghét Mỹ, không tin vào các biện pháp thúc đẩy quan hệ từ phía Mỹ Thái độ thù địch với Mỹ của nhiều người dân Việt Nam trong chiến tranh Ukraine đã thể hiện vấn đề này. Thứ ba, quan trọng nhất trong các cản trở việc thúc đẩy quan hệ Việt-Mỹ chính là sức ép từ Trung Quốc. Với vị trí là quốc gia láng giềng của Trung Quốc, mục tiêu của Việt Nam là thúc đẩy quan hệ với Mỹ nhưng không được làm xấu đi quan hệ với Trung Quốc, đặc biệt là trong bối cảnh trật tự thế giới đang biến động theo hướng hỗn loạn từ khi cuộc chiến Ukraine xảy ra tới nay. AFA cho rằng việc nâng cấp quan hệ Việt-Mỹ lên tầm cao mới sẽ có nhiều lợi ích cho Việt Nam. Đầu tiên, vì Mỹ là nền kinh tế lớn nhất thế giới nên làm ăn với Mỹ, Việt Nam sẽ có nhiều thuận lợi. Thứ hai, Mỹ có vai trò chính trị hàng đầu trên trường quốc tế, vì vậy phát triển quan hệ với Mỹ, Việt Nam có nhiều lợi thế để thúc đẩy vị thế của mình trong các vấn đề quốc tế. Thứ ba, trong vấn đề quốc phòng, Nâng cấp quan hệ với Mỹ sẽ giúp Việt Nam có thể mua được các loại vũ khí công nghệ cao từ Mỹ và các đồng minh của họ như Israel, Hàn Quốc. Cuối cùng, nâng cấp quan hệ với Mỹ, Việt Nam cũng có thể chống lại chiến thuật vùng xám của Trung Quốc tại Biển Đông. AFA phân tích, năm nay chính là thời điểm thuận lợi nhất để việc Mỹ nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược. Đảng Dân Chủ Mỹ đang cầm quyền và họ cũng có chính sách lôi kéo các đồng minh và đối tác Trung Quốc đang có những khó khăn về kinh tế vì bị Mỹ tìm cách cô lập cùng với căng thẳng ở vùng eo biển Đài Loan đang dâng cao. Chính vì vậy, chính sách đối ngoại của Trung Quốc đối với các quốc gia ASEAN cũng đang có những thay đổi nhất định. AFA cho rằng Việt Nam đã nhiều lần bỏ lỡ cơ hội thúc đẩy quan hệ với Mỹ và điều đó đã cản trở sự phát triển của dân tộc và đất nước. Vì vậy, cơ hội nâng cấp quan hệ hai nước lúc này, đất nước Việt Nam không thể bỏ lỡ.